Hello, xin chào tất cả các anh chị em ạ. À. Hôm nay Dũng sẽ làm một chủ đề là vì sao chúng ta là cần phải có một cái kế hoạch hoàn hảo trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Như chúng ta đã biết thì phần lớn chúng ta bị thua lỗ là do chúng ta không có kế hoạch. Và nếu chúng ta có kế hoạch thì cái kế hoạch của chúng ta cũng bị sai. Bây vậy làm sao để chúng ta có một cái kế hoạch hoàn hảo trong cái việc đầu tư chứng khoán và để đầu tư chứng khoán thì bao giờ chúng ta phải có kế hoạch có mục tiêu để chúng ta tham gia thị trường và chúng ta rút ra khỏi thị trường một cách đơn giản một cách nhẹ nhàng nhất Dũng biết rằng là có rất nhiều thậm chí là phần lớn các nhà đầu tư tham gia thị trường thì không có kế hoạch nên dẫn đến là khi mà cổ phiếu nó diễn ra không đúng theo ý muốn thì lúc đó chúng ta bị hoang mang hoảng loạn thậm chí là lo lắng sợ hãi không biết cách để ứng phó làm sao để chúng ta có thể uh, đưa ra những quyết định đúng nhất trong việc đầu tư của mình vậy hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta đó là cách để chúng ta có một cái kế hoạch đầu tư một cách hoàn chỉnh và chúng ta có thể mua những cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu mang lại lợi nhuận rất là cao cho mỗi chúng ta ok các bạn muốn không ạ vậy kế hoạch đầu tư là gì ạ như chúng ta đã biết thì ờ, khi mà chúng ta đi đâu đó chúng ta làm bất cứ việc gì đó thì chúng ta cần phải có một cái kế hoạch vậy kế hoạch đầu tiên trong lĩnh đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải có những kế hoạch gì đó là chúng ta cần phải biết là kế hoạch về xu hướng mà cổ phiếu của chúng ta đang nằm ở đâu và trong quá trình xu hướng đó thì chúng ta có thể xem nó như thế nào nó đang biến động như thế nào nó đang ở giai đoạn nào so với thị trường chung vậy xu hướng là một yếu tố có thể quan trọng nhất và quyết định xem là chúng ta có thể mua cổ phiếu hay không vậy làm sao để chúng ta có thể biết được xác định siêu cổ phiếu hoặc là xác định cái xu hướng cổ phiếu một cách đơn giản nhất thì đầu tiên chúng ta có thể ứng dụng một cái công cụ đơn giản đó là chúng ta có thể ứng dụng vừa cái đường trung bình động SMA 200 bạn biết là cái đường trung bình SMA 200 chúng ta gọi là cái đường xu hướng của 200 ngày hay chúng ta gọi là xu hướng dài hạn sau đó thì chúng ta thêm một cái đường trung bình động nữa đó là S150 và nếu cái đường S150 nó nằm trên SMA 200 thì chúng ta thấy rằng là xu hướng của cái đường trung hạn 150 nó đang có xu hướng tốt hơn cái đường chung của chung đường dài hạn của 100 200 ngày đúng không chúng ta thấy đơn giản chưa và chúng ta có thể sử dụng thêm một cái đường xu hướng nữa đó là xu hướng 50 ngày hoặc là thêm một cái đường 20 ngày nữa cũng không sao cả nhưng ở đây Dũng có thể chia sẻ chúng ta đó là xu hướng 20 ngày vậy xu hướng 20 ngày để chúng ta có thể sử dụng cái cái đường Bollinger để xem ở xu hướng ngắn hạn như thế nào có một số thì có thể sử dụng 50 ngày nhưng dù 50 ngày 20 ngày nó không quan trọng đây là cái bước để chúng ta định hướng xem là cổ phiếu của chúng ta đang trong cái giai đoạn nào đang trong xuống tăng hay xuống giảm như các bạn biết là trong cái dạng sideways hay trong cái dạng tích lũy thì có những cổ phiếu tích lũy 6 tháng có những cổ phiếu tích lũy 3 năm thậm chí 4 năm mà nếu chúng ta mua vào trước thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ gặp rất nhiều rủi ro bởi vì chúng ta càng ở trên thị trường bao lâu thì cái rủi ro nó càng lớn và với các nhà đầu tư giá trị thì thường họ mua họ không biết là cổ phiếu chúng ta đang sở xuống nào nên họ mua và họ cầu nguyện đến ngày đó cổ phiếu sẽ tăng nhưng khi mà đầu tư thì chúng ta cứ cần phải xem là cái cổ phiếu chúng ta nó nằm ở giai đoạn nào nó nằm ở xu hướng tăng hay là xu hướng giảm phân phối hay điều chỉnh tích lũy hay là tăng trưởng đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nắm rõ được trong cái việc mà chúng ta xác định à, tí nữa Dũng sẽ có cho chúng ta những cái ví dụ cụ thể để chúng ta nhìn rõ hơn vậy khi mà chúng ta biết được xu hướng rồi thì cái động lực nào để cổ phiếu tăng tiếp tục tăng trong thời gian tới à, nếu bạn biết là, là nhìn về doanh nghiệp thì chúng ta thấy là cái yếu tố đầu tiên để chúng ta biết là doanh nghiệp đó có tiềm năng hay không đó là chủ doanh nghiệp ạ à và khi mà chủ doanh nghiệp là một người có tâm có tầm có tài thì cái điều thứ hai mà mọi người có thể nhìn thấy đó là văn hóa doanh nghiệp những cái ông chủ doanh nghiệp có tầm có tài có tâm thì thường là có những văn hóa của doanh nghiệp đấy sẽ có những cái văn hóa rất là tuyệt vời họ chú trọng tập trung vào những người tài họ đưa ra những cái chiến lược để thu hút người tài và đấy là lý do vì sao doanh nghiệp của họ có thể tăng trưởng cao à, tiếp theo thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu xem là cái ngành đó nó đang có phát triển hay không chẳng hạn như trong giai đoạn này thì các bạn thấy rằng là có rất nhiều ngành có thể trong thời gian tới có thể tăng trưởng cao chẳng hạn như là những cái ngành về bất động sản công nghiệp khi mà à, dịch cúm covid đang diễn ra thì những ngành này cũng đang được hưởng lợi bởi vì chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dẫn đến là có một lượng lớn các công ty có xu hướng chuyển dịch về Việt Nam và Việt Nam lại là một nước mà kiểm dịch rất tốt nên chính vì vậy thì cái ngành à, bất động sản công nghiệp là một cái ngành mà chúng ta cần lưu ý trong thời gian tới à, ngoài ra thì chúng ta còn lưu ý một số ngành khác nữa như là chúng ta thấy là những ngành như là đá đá bởi vì à, tới đây thì chúng ta biết rằng là sân bay Long Thành sẽ đi vào à, xây dựng và đây là một cái sân bay rất là lớn và với quy mô cũng rất là cao nên chính vì vậy thì người ta cần phải sử dụng rất nhiều đá rất nhiều cái ờ, nguyên liệu xây dựng để uh, phục vụ cho cái sân bay Long Thành ngoài ra thì cao tốc Bắc Nam thì như thủ tướng nói thì khoảng tháng 8 này sẽ đi vào hoạt động đi vào bắt đầu xây dựng rất nhiều các uh, tuyến đường cao tốc Bắc Nam nên chính vì vậy thì cái nhu cầu về uh, đá sỏi và tất cả những nguyên liệu để xây dựng công trình nó cũng cần rất lớn thì những cái cổ phiếu như là KSB uh, CTI những cái cổ phiếu mà liên quan đến đá là cũng là cổ phiếu chúng ta cần phải uh, quan tâm à, tiếp theo chúng ta có thể để để ý đó là những cái ngành công nghiệp như là à, về công nghệ thông tin 4G 5G những cái ngành mà đang được hưởng lợi về cái uh, công nghệ 4.0 đó là những ngành mà chúng ta cần lưu ý trong loại này và chúng ta còn rất nhiều ngành khác và tất cả cái điều đó chính là cái chất xúc tác để xem là trong thời gian tới những ngành đấy có sự tăng trưởng mạnh hay không và cái tăng trưởng về lợi nhuận tăng trưởng về doanh thu tăng trưởng về EPS nó là lý do vì sao cái cổ phiếu đó có thể tăng mạnh và chúng ta vừa rồi chúng ta thấy cổ phiếu số đúng không thế giới số tức là khi mà cổ phiếu đó mà có gì ạ à, liên kết hợp tác với à, Apple thì rõ ràng là cổ phiếu có sự tăng trưởng rất mạnh sau khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn được bức tranh về gì ạ à? bức tranh về doanh nghiệp bức tranh về tương lai bức tranh về những yếu tố có thể thuận lợi trong nghiệp doanh nghiệp sắp tới thì cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là đấy là những cái về ngoài thôi ạ à bề ngoài và chúng ta cần phải xem là có dòng tiền lớn vào tham gia hay không dòng tiền đó là dòng tiền của các tổ chức dòng tiền đó là dòng tiền của các big boy dòng tiền đó là dòng tiền của những người mà người ta hiểu rõ về thị trường người ta có chiến lược kinh doanh người ta nắm rõ được doanh nghiệp đó nên họ đầu tư rất nhiều nên đây là dòng tiền thông minh và nếu các bạn hiểu rõ được dòng tiền thông minh hay trong đầu tư thì cũng gọi là mẫu hình và những cái mẫu hình đấy nó luôn luôn lặp đi lặp lại và nó không phải là mô hình bình thường các bạn nhớ nhá vì Dũng biết rằng ở ngoài kia thì có rất nhiều các anh chị em đang sử dụng những cái mẫu hình bình thường gọi là những mô hình nó không có tác dụng và những mẫu hình mà nó có tác dụng trong thị trường chứng khoán thì nó phải là nó tuân thủ được ba cái yếu tố quan trọng nhất yếu tố thứ nhất là nó phải liên quan đến yếu tố cung cầu và yếu tố cung cầu thì bao giờ nó phải liên quan đến giá và khối lượng những mẫu hình mà không có giá và khối lượng thì mẫu hình vứt đi các bạn nhớ em tại vì Dũng phải nói cho các bạn đấy là các bạn cần phải nói được à, tiếp theo đó là chúng ta cần phải liên quan đến quy luật nhân quả quy luật nhân quả là ở bên trong nó có như nào thì bên ngoài nó thể hiện như thế hay chúng ta gọi là quy luật lượng đủ thì chết đổi tức là khi mà cổ phiếu đã tích lũy đủ thì sớm muộn nó cũng sẽ tăng và quy luật thứ ba đó là quy luật nỗ lực thành công và ba quy luật này nó nằm trong VSA đó là những cái mẫu hình mà luôn luôn lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác từ cái thời Livermore và đến bây giờ vẫn cứ lặp đi lặp lại bởi vì nó là kết quả chứ không phải là nguyên nhân sau khi chúng ta nhìn được kết quả đó thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ đó là điểm then chốt điểm then chốt là cái điểm mà có độ kháng cự yếu nhất và lúc đó thị trường bắt đầu xuất phát à, ra thế chúng ta gọi là thị trường bắt đầu tạo ra một cái điểm then chốt bứt phá tức là khối lượng lớn và giá tăng mạnh nó vượt qua cái vùng kháng cự yếu nhất và đấy là một chu kỳ của xuống tăng đi lên cổ phiếu vậy khi mà kế hoạch chúng ta làm một kế hoạch đó đầy đủ những cái bước như vậy thì chúng ta thấy là nếu cổ phiếu chúng ta thiếu một bước nào trong bốn cái bước của Dũng chia sẻ thì chúng ta sẽ không mua cổ phiếu thay vì chúng ta cứ mua cổ phiếu theo một ai đó mách nước mua cổ phiếu theo cảm tính mua cổ phiếu do một ai đó người ta bảo là cổ phiếu này có thông tin nội giám đấy cổ phiếu kia là có ông nọ ông kia và chúng ta thích cổ phiếu do chúng ta mua sản phẩm của công ty như vậy đó là những cái việc mà chúng ta thấy trên thị trường như vậy và có những người thì khi mà Dũng biết rằng trong đầu tư phái sinh họ không có kế hoạch và họ cứ long sọt long sọt có hôm thì thị trường có thể là tăng khoảng độ tăng giảm trong cái biên khoảng độ 4 đến 5 năm điểm thì thực sự là đầu tư phái sinh là rất là rủi ro nếu chúng ta không có kế hoạch để chúng ta dừng giao dịch ở những biên độ ngắn thì rõ ràng là rủi ro nó đến với chúng ta rất là nhiều nên chính vậy khi chúng ta chỉ mất phí trong quá trình giao dịch thì ở đây chúng ta nói về thị trường chứng khoán thì các bạn biết rằng là nếu chúng ta ứng dụng thì có thể ứng dụng vào một cái uh, biểu đồ như này các bạn có thể thấy rõ hơn ạ uh, đầu tiên các bạn sẽ thấy là một cái biểu đồ uh, trước khi mà chúng ta thấy là cái biểu đồ đó là của DXG DXG thì các bạn thấy là trước khi mà Dũng muốn biết là cổ phiếu này có mua đấy không thì đây là một cái mẫu hình để à, và một cái nguyên tắc để chúng ta có thể ứng dụng vào những quá trình đầu tư chẳng hạn nếu các bạn thấy là một cái quá trình đi lên một xuống đi lên rất là mạnh ở đoạn trước đó và chúng ta nhìn thấy cái đường S200 này đây là cái đường màu xanh nó đang dốc đi lên khi nó dốc đi lên nó chứng tỏ là xu hướng của nó đang là khá tốt và có một số giai đoạn thì cái xu hướng nó cũng bị vi phạm vào cái cái gì ạ đường 200 nhưng về cơ bản nó là dốc đi lên tiếp theo chúng ta có thể sử dụng một cái đường khác nữa là đường 150 nhưng ở đây thì à, Dũng không sử dụng 150 và Dũng sử dụng luôn một cái đường đó là đường 50 đó là đường ngắn hạn để xem là nó có nằm trên cái xu hướng của 200 hay không thì ở đây chúng ta cũng thấy là nó luôn luôn nằm trên xu hướng của 200 nên về xu hướng thì Dũng đang thấy là nó đang ở trong xu hướng tốt đúng không đây là cái quá khứ các bạn cần nắm rõ quá khứ sau đó thì chúng ta sẽ phân tích về cái những cái cổ phiếu hiện tại thì chúng ta sẽ ra ngay nên là cách thức để chúng ta có thể thấy được là việc mà chúng ta biết được phân tích được cái xu hướng ngắn hạn trung hạn và dài hạn để chúng ta thấy được là tầm quan trọng của cái việc mà tìm kiếm những cái điểm mua tối ưu đó là quan trọng nhất sau khi chúng ta nắm được cái xu hướng rồi thì chúng ta biết là năm 2017 đúng không thì cái ngành bất động sản đặc biệt là cái bất động sản có quy mô trung bình vừa nó có những cái lợi nhuận khá là cao nên chính vì vậy một là công ty hoạch toán ở tập trung hoạch toán vào năm 2000 2017 bởi vì năm đó là cái năm mà thị trường chúng ta đang khởi sắc nên cái việc hạch toán trong giai đoạn đó là cái việc cần thiết đúng không ạ và sau khi hạch toán xong thì chúng ta biết rằng là lợi nhuận doanh thu cũng như là chúng ta thấy là có rất nhiều cái sản phẩm mà à, khi mà công ty đưa ra thị trường thì đã được uh, mua hết và đây chính là lý do mà các nhà đầu tư lớn hay các tổ chức họ mua vào để họ ờ, có xu hướng là kéo cổ phiếu lên vậy cái cổ phiếu này nó thành mẫu hình gì ạ à? các bạn biết rằng là nếu những ai học về một cái gọi là mẫu hình biên độ thuê chẳng hạn có một số anh chị em thì bảo là đây là cái mẫu hình gọi tách tay cầm thì đây nó không phải là mẫu hình tách tay cầm thì cái biên độ này này nó không bao giờ quá sâu thường ở Việt Nam nó khoảng độ bốn năm phần trăm là ok ạ tức là cái giảm này nó bốn năm phần trăm là ok thì ở đây các bạn biết rằng là nó giảm đầu tiên là nếu chúng ta nhìn cái mức độ giảm từ đỉnh này xuống đáy ở đây ạ nó là khoảng 29 phần trăm tức là trong một xu hướng đi lên như này các bạn nhớ nhỉ trong một xu hướng đi lên như này thì mọi người bắt đầu thu gom và đến đây bắt đầu họ phân phối trong quá trình phân phối thì bắt đầu có cái sự bán ra của các nhà đầu tư nhỏ lẻ thậm chí là các nhà đầu tư lớn sau khi họ bán ra thì họ lại tiếp tục thu gom vào bởi vì cái cổ phiếu này đang được gì ạ đang được cái kết quả kinh doanh hoặc là người ta đang hoạch toán kết quả kinh doanh trong thời gian tới là khá là tốt và đặc biệt là thị trường chúng ta đang ờ, thuận lợi cho cái việc xu hướng đi lên nên khi vì chính vì vậy thì họ lại tiếp tục thu gom và trong quá trình thu gom thì họ sẽ kéo lên bởi vì cái nguồn cung bắt đầu khan hiếm đúng không khi cái nguồn cung khan hiếm thì họ kéo đi lên và chúng ta thấy là lên càng cao thì nó sẽ có sự biến động lớn bởi vì cái nguồn cung người ta bị thua lỗ ở đây khá là nhiều và một số anh chị em cũng bắt đáy ở đây khá là lớn nên rõ ràng hai nguồn cung chốt lời và nguồn cung à, bán ra khi hòa vốn nó sẽ dẫn đến một cái áp lực bán tháo và bản thân là các nhà tạo lập họ cũng bán ra đấy để lấy một cái cái giá trị trung bình nó thấp hơn và cổ phiếu bắt đầu tiếp tục giảm lần thứ hai và cái điều này tương tự nó cũng xảy ra với lần thứ ba lần tư lần thứ hai này chúng ta thấy là giảm bao nhiêu ạ nhìn ở đây chúng ta thấy là giảm khoảng độ 18 phần trăm và lần thứ ba nó sẽ giảm ít hơn đó là giảm bao nhiêu là 10 phần trăm và thông thường thì những cái lần thứ cuối cùng là nó giảm khoảng độ 4 5 phần trăm trước khi nó bứt phá đi lên và đây là cái điểm mua tối ưu nhất chúng ta sẽ không mua trước ở đây chúng ta không mua ở đây chúng ta không mua ở đây chúng ta không mua ở đây và chúng ta phải nắm rõ được đây là một cái mẫu hình hoàn hảo để khi mà big boy đã thu gom được thì cái điểm này chúng ta gọi là điểm pivot à, điểm bứt phá hay là chúng ta gọi điểm mua còn những cái điểm mà khối lượng nó thấp ở vùng này thì chúng ta gọi là điểm pivot và điểm pivot là vùng kháng cự yếu nhất trước khi xuất hiện với điểm bứt phá đi lên hay rồi chúng ta vẫn có thể nhưng lìa mo thì gọi là điểm then chốt và khi mà chúng ta mua ở đây chúng ta không phải đợi quá nhiều thời gian để chúng ta gì ạ à, để chúng ta uh, mất chi phí cơ hội cho các cổ phiếu khác đấy là các bạn có thể thấy rõ được thế thì vấn đề ở đây là chúng ta sẽ quay trở lại với các cổ phiếu khác thì chúng ta có thể nhìn nhận nó như nào chẳng hạn nếu chúng ta nhìn với cổ phiếu Vin Vinhome đúng không ạ Vinhome nếu chúng ta để ý một chút thì cái đường trung bình động 200 này nó đang vẫn là sideways nên tất cả cái xu hướng đầu tư dài hạn với cổ phiếu này có lẽ là chúng ta thấy là nó sẽ rủi ro là rất cao nhưng với ngắn hạn thì cổ phiếu này có thể là nó sẽ có bước để tiếp tục tăng đến khoảng cái mốc khoảng 90 bởi vì nó đã có cái dấu ấn về khối lượng đây là rất lớn nên chúng ta thấy là trong ngắn hạn thì có thể nó tạo ra một cái động lực để tăng nên chính vì vậy thì với các nhà đầu tư cá nhân với nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta có thể lướt sóng trên một cái sóng ngắn không thể là đầu tư dài hạn hoặc trung hạn được à, chúng ta có cổ phiếu vích cũng tương tự như vậy nhưng vích ở đây chúng ta thấy là cái đường xu hướng dài hạn đang đi xuống đúng không đang đi xuống thì rõ ràng là việc mà mua bán trong cái xu hướng mà như này nó sẽ rủi ro có thể nó tạo ra sóng hồi đúng không có thể tạo ra sóng hồi nhưng tuy nhiên thì nếu chúng ta có đầu tư thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ là xu hướng này nó đã không đáp ứng được tiêu chí đầu tiên của chúng ta rồi vậy chúng ta còn một tiêu chí về đầu tư ngắn hạn thì Dũng hôm nay Dũng không chia sẻ nhưng tuy nhiên các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta nhìn thấy rất nhiều các cổ phiếu như kể cả BIDB cũng đang trong cái xu hướng như này chúng ta có thể thấy là GAT thì cũng tương tự như vậy và tất cả như thế thì chúng ta thấy là cái cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là cái xu hướng nó đã chưa rõ ràng nó chỉ đang ở sideways và chúng ta thấy phần lớn các cổ phiếu tương tự như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là không thể mua những cổ phiếu đó đặc biệt là mua để đầu tư chung và dài hạn nữa. nhưng lại có một cái cái điều nghịch lý đó là rất nhiều các chuyên gia thì khuyến nghị các anh em mua ở đây vì giá nó rẻ đây là một cái nghịch lý mà phần lớn chúng ta bị thua lỗ bởi vì chúng ta đang mua trên cái cơ sở là đắt rẻ bởi vì xu hướng là xu giảm bản thân các cổ phiếu ngành dầu khí các cổ phiếu ngành ngân hàng các cổ phiếu khác nữa ngành khác nữa thì chúng ta cũng chưa thấy cái cái cái điểm sáng về doanh thu lợi nhuận nên chính vì vậy điểm sáng doanh thu lợi nhuận không có thì chúng ta thấy rằng là ừ, rõ ràng là nó không thuận lợi cho cái việc xu hướng tăng thứ hai là chúng ta thấy các xu hướng khác của nó vẫn đang trong quá trình sideways hay là đang quá trình đi lũy à, có một điểm sáng hơn nữa đó là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu Hòa Phát vậy Hòa Phát là một cổ phiếu mà Dũng đã nói là tăng rất là mạnh từ 16 lên 28 đúng không ạ đây một cổ phiếu tăng rất mạnh và với những cổ phiếu mà tăng mạnh như này đặc biệt là các cổ phiếu blue chip thì thường nó phải lớn hơn 13 tuần theo kinh nghiệm của Dũng nó phải lớn hơn 13 tuần nếu về nói về xu hướng thì chúng ta thấy là xu hướng dài hạn đang có xuống tăng đây chúng ta nhìn là thứ hai là về ngắn hạn thì chúng ta cũng thấy là đang muốn tích cực thế bây giờ cái cổ phiếu này về cơ bản thì nó cũng đang có yếu tố gì ạ thuận lợi một là cái cổ phiếu này vừa rồi nó cũng đầu tư vào ngành nông nghiệp nên khi mà khủng hoảng thì cái ngành nông nghiệp đã gánh à, rất là nhiều cho cái quý Hòa Phát đặc biệt là à, lợn khi mà Hòa Phát cũng đã nuôi lợn nuôi bò trong thời gian vừa qua nó gánh một cái phần lợi nhuận và nó đỡ lợi nhuận cho Hòa Phát rất là tốt trong thời gian vừa qua à, tiếp theo chúng ta biết rằng là Hòa Phát trong những năm 18 19 thì gần như là bán phá giá thép tức là bán giá thấp hơn cái giá thực ra thấp hơn thì cũng không biết thấp hơn nhưng bán cực kỳ là thấp vì để cạnh tranh và thậm chí là có thể mang tính chất là là là bán phá giá thép và khi mà khi mà bán giá phá thép trong những cái năm trước thì rõ ràng là nhiều doanh nghiệp dẫn đến phá sản à, Hòa Phát thì có thể bị thiệt hại nhưng đó là mấy cách thức mà Hòa Phát đã làm trong thời gian vừa qua và chúng ta biết rằng là để Hòa Phát có tốc độ tăng trưởng nhanh thì cái điều quan trọng nhất đó là hai lò cao có thể đi vào hoạt động trong thời gian tới và đây là cái gì ạ sức hút để tạo ra doanh thu lợi nhuận tuy nhiên cái doanh thu lợi nhuận đó có, có được uh, hấp thụ hết hay không à, đúng không tại vì cái doanh thu khi mà sản xuất thép ra thì có được hấp thụ hay không thì chúng ta cần phải xem xét và Hòa Phát thì có công bố cái gì ạ à? cái sản lượng theo tháng thì đây là cách thức để chúng ta quan sát kỹ nhất và chúng ta biết rằng là trên báo cáo tài chính nó phản ánh rất rõ về doanh thu lợi nhuận hàng tồn kho như nào gia tăng hay không tăng thì tất cả những điều đó thì chúng ta có thể xem báo cáo tài chính của Hòa Phát hoặc là xem những công những cái à, cáo bạch à, khi mà hàng tháng à, công ty đưa ra các thông tin thế vậy ở đây chúng ta thấy là với cái việc mà Hòa Phát vẫn giữ được cái nhịp khi thị trường giảm đó là một cái điều kiện rất là thuận lợi bởi vì về cơ bản thì chúng ta thấy là nó đều có những cái gì ạ về văn hóa doanh nghiệp cũng tốt về gì ạ về về vay của Hòa Phát so với quy mô của doanh nghiệp thì Hòa Phát vay là khá là thấp nên tất cả về tài chính của Hòa Phát là khá tuyệt vời nhưng quan trọng là cái thời gian tích lũy này nó cần phải nhiều thời gian hơn có thể là 13 tuần 15 tuần nhiều hơn và chúng ta cần phải thêm cái thời gian để theo dõi bởi vì nếu Hòa Phát có tăng ngay thì nó cũng không tăng được dài và dẫn đến chúng ta mua chúng ta sẽ bị kẹt ngay ở đây hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đợi rất lâu đúng không kẹt đợi rất lâu và nếu chúng ta ở lâu trên thị trường thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta Đấy, nên việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái mẫu hình này tới đây nó hình thành là mẫu hình nó đang hình thành nữa và có thể nó đang hình thành mẫu mẫu hình biên độ thu hẹp nhưng rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nó cần thời gian để hoàn thành và sau khi nó hoàn thành thì nó sẽ có một cái gì ạ điểm pivot là cái điểm mà chúng ta gọi là kháng cự yếu nhất trước khi xác nhận một cái điểm mua tối ưu hay là chúng ta gọi là <clears throat> điểm then chốt và lúc đó chúng ta mua vào nó có không sao cả nên ở đây chúng ta thấy rằng là, là việc đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải có kế hoạch kế hoạch nó gồm bốn bước bước thứ nhất là xu hướng bước thứ hai là về cơ bản bước thứ ba là mô hình và bước thứ bốn là chúng ta cần nói là điểm mua vì sao nó lại phải tuân thủ như vậy nếu bạn tìm kiếm những cổ phiếu về có diện cơ bản tốt nhưng xu hướng nó chưa tốt thì bạn rất mất nhiều thời gian nên tìm xu hướng tốt xu hướng trước trước khi mà tìm cơ bản đó là cách thức mà Dũng làm lựa chọn để chúng ta thấy là lựa chọn cổ phiếu nó không mất thời gian và chúng ta sẽ lựa chọn được những cổ phiếu tốt nhất đặc biệt là trong những chu kỳ nó đang trong quá trình sideways như thế này thì đây là cách mà có thể giúp chúng ta tìm ra những siêu cổ phiếu một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong video ngày hôm nay nếu các bạn thấy hay thì hãy comment và chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và hãy nhấn chuông ạ hãy nhấn chuông ở dưới ạ nhấn chuông ở dưới để khi mà Dũng có video tiếp theo Dũng phát thì các bạn là người sớm nhất để có nhận được video này xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo